Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đà Gaming Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật Gun Grocer Và nội dung video ngày hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp set của em nó lên set mới nhất là set Clean Set 1300 Hiện tại thì mình đang sử dụng cho em nó chỉ là set Manticode đây anh em có thể nhận thấy thì là sẽ mang code level 1200 và bây giờ chúng ta sẽ đi nâng cấp toàn bộ vật phẩm của em nó lên vật phẩm mới nhất bắt đầu từ vũ khí áo quần và cũng như là uri let's go rồi như anh em cũng có thể thấy mình đang đến với Apnoria và chúng ta sẽ thử bắt đầu nâng cấp và để nâng cấp thì chúng ta sẽ x cực là 13 ok tiếp tục rồi ta sẽ bắt đầu với cặp vũ khí đây ta sẽ cần một manticot ăn phiếu coi như là một cháo một cái red 30 b và 30 sụt đây cột ban đầu của em nó sẽ là mắc cột nhé nhé để xem rồi ốp tương tự mà ta bị mất đi ốp và bonus của star và mình sẽ để đây một cây nào tiếp tục bên này hiện tại là 185 pháp thuật thì là mình sẽ nâng cấp lên sẽ 7 nhất để xem sức mạnh phép thuật tối đa mà em đã nhận được là bao nhiêu đấy 30 b 30 số như mình chị mất một xích chữ ở đây đây đây nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh dư nó cả rồi tiếp tục chúng ta sẽ nâng cấp tiếp với đạo quân từ và bây giờ chúng ta cần là brilliant sụp đây đây chị là sẽ cho em đó ok mình sẽ tiếp tục patch hai ba rồi một hai ba Đấy. tiếp tục chân nhanh nhé thôi thì mất ốp hết này nha và bên bụng clear xuống rồi mất ốp hết rồi và bây giờ sẽ chân lượng sẽ em nó còn không này còn không đã là 131 đam rồi nha đây mình sẽ thu nhỏ lại để nhân thấy đây đá chim hay còn gọi là sạc liam không không rồi bây giờ mình sẽ đi update em nói lên sẽ cộng a à, mình bỏ cái tay luôn nên mất đây đủ set đi nha em bây giờ mình sẽ đi nâng cấp em nói lên cộng 15 tất cả các vật phẩm cũng như là option và sau đó sẽ, chúng ta sẽ cùng thử test đam của em nó khi mà sử dụng tất cả các vật phẩm mới thì lượng đam của em nó gây ra các mặt là bao nhiêu Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào qua vật phẩm của em nó khi mà chúng ta update sẽ liền và vũ khí particle và tất cả chúng ta đều sẽ được update lên là cộng 15 thì đối với vũ khí Maticot Paris Gun cộng 15 thì sức mạnh yêu cầu của chúng ta chỉ là 444 và bây giờ lượng width của chúng ta là lên được là 194% rất là tợ Ngoài ra mình có cúp thêm dòng harmony cho em nó hay còn gọi là dòng vàng vừa xưa đấy nhé thì chúng ta úp được 80 attack à, power Witcher và frame 40 Salamda và cái thứ hai thì mình cũng chỉ cố gắng úp lên được là 80 và ra mình vẫn sẽ sử dụng uh, nguyên uh, à, 15 và chưa ép element depth và sẽ của chúng ta sẽ là sẽ biến cộng 15 luôn và mình đã cố gắng khảm nhưng mà vẫn chưa mắc được nhé nhé cặp ring thì cộng 15 và ring này là ring vip rồi ngoài ra tay thì cũng là được khảm cộng 15 với là vip 10 chúng ta sẽ sử dụng thêm là một cái billion of cộng 15 và đây là penta mới khi mà được update đến season 17 các nhé rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bảng C nhé anh em vì, vì yêu cầu của cái vũ khí này là 444 stain nên mình chỉ để là 444 stain vừa đủ còn lại năng lượng mình chỉ tăng đủ 1075 điểm cùng để mang cái vũ khí và tất cả điểm còn lại dồn vào Aki để vừa lấy đép vừa lấy uh, attack success rate cũng như là đẹp rate khi mà cả, cả PVP lẫn PVM riêng đối với bảng thứ ba và mặt master 800 thì chúng ta phải phân biệt rõ ràng giờ khi mà chúng ta đi build PVM và PVP nha nhé rồi trên đây là những cái thông số cơ bản khi mà chúng ta up lên CS Brilliant 63% click dam 60% excellent dam 28% dam double và 10% triple dam này. ở đây chúng ta có xuyên giáp 16% rất là ngon khi mà cái nguyên của mình khá là cùi ngoài ra chúng ta có giảm đam đi là đam tăng thêm là 70 này là do của cảnh nhé nhé đây là ô của cảnh đam hấp thụ đi cũng 73% cũng là của cảnh mà luôn rồi đó là bảng C của chúng ta hay còn gọi là cái tăng điểm bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bảng master 400 đây đây là bảng master 400 của em nó đối với bảng master 400 thì mình cũng đã nói rất là nhiều lần và bây giờ mình chỉ thay đổi một chút khi mà chúng ta sẽ sử dụng là skill average chứ không sử dụng skill routing nữa và để đi kèm với average mình sẽ tăng thêm là plasma đặt plasma quả cầu bóng tối ngoài ra khi mà season 17 được update thì chúng ta sẽ có skill book của nhân vật Rungroser và khi chúng ta học skill book này chúng ta sẽ được tăng thêm một lượng phép thuật và tăng thêm speed nhưng mà để đánh đổi lại thì nghe bảo là sẽ giảm đi lượng death tí nữa chúng ta sẽ cùng test xem thử và ở đây mình cũng chỉ lấy 10 điểm máu ngoài ra mình sẽ tăng thêm ở đây là 11 điểm tất cả các cột bên cạnh rất cũng khá là quan trọng và tại sao là 11 điểm mà không phải là 15 hay là 20 thì 11 điểm thì chúng ta sẽ đạt được 3% và 19 điểm là chúng ta vừa tròn 4% nên 20 cũng không quan trọng nhiều đây là những cái update mới nhất khi mà mình tăng nhân vật thì mỗi ngày học có ích khi mà mình học được cái gì thì mình cũng chia sẻ cho anh em luôn rồi, chúng ta sẽ cùng đi đến với bảng Master Exchange hay còn gọi là Master 800 thì đối với bảng Master 800 để tăng được các ô bên này 40 điểm thì chúng ta sẽ phải tăng hàng đầu tiên này theo thứ tự như mình là 10, 15 và 10 ở đây mình sẽ cùng tăng luôn là 40 điểm đây mình sẽ tăng cho anh em luôn 40 điểm vào đẹp của Win mình quên mất rồi ta sẽ cùng tăng nha anh em rồi như 10 điểm mình sẽ quay lại điều plasma và mình tăng mắt 20 điểm vào bam của plasma rồi chúng ta sẽ có một bảng hoàn chỉnh là như vậy đối với average thì chúng ta cũng tăng như bình thường mắc tất cả các đầu tiên và khi mà lên ui mình quên tăng ở đây trời ơi mình quên tăng ở đây là 40 điểm chứ không phải là 20 điểm nha anh em nhầm một chút thôi kề đi đúng ra là phải tăng vào đây 40 điểm nhé mình tăng bị nhầm mất mình quên tăng ở đây ok chúng ta sẽ cùng đi test em nó với tất cả các map bỏ qua với 20 điểm tăng nhầm bây giờ mình sẽ đi đến map thấp nhất là map Akrut mỗi map mình sẽ đánh tầm 1 phút rồi trước khi vào bài thì mình sẽ sử dụng skill book đây và để xem lượng đẹp chúng ta có giảm đi hay không đẹp của mình bây giờ là 12.499 bây giờ chúng ta sẽ công bút rồi 12.445 giảm đi một lượng đẹp khá là đáng chỉ có tầm 200 à, đét nhưng mà đổi lại chúng ta được tăng tích lên rất là nhiều cũng như là lượng khách phục chúng ta cũng tăng lên được một chút ở đây chúng ta sẽ chủ yếu là lấy 10 10 điểm của speed nhé ok mình sẽ cài auto là đây mình sẽ cài auto là average và với average là range 6 thì mình sẽ chỉ để lại đây là rank 6 mà thôi ok bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài hotspot rồi à, anh em đợi chút mình sẽ phải thêm một con quái trong góc này đã rồi bắt đầu nhận hôm rồi chúng ta sẽ cùng xem thông tin lốc hai triệu tám ca KDA khá là thấp anh em nhỉ không bằng được đối với blockchain đối với blockchain thì có vẻ đám là ổn định hơn rất là nhiều đây mình sẽ kéo xuống một chút để anh em thấy nó quay này ui chóng mặt luôn đám khá là tệ ở server server của mình là server Realmo, một server đến từ Brazil và được phân tích bởi uh, à, IGCN đây là một server traffic nha nhé nên nhớ nha vừa hai bảo tao làm server lầu thì tất nhiên là mình không có tiền thì mình phải chơi server lầu thôi nhưng mà server lầu thì chúng ta lên đồ cũng rất là khó ở đây là mình đang chơi với server test rồi đường đam khá là thấp và KDA chỉ là 0,57 khi mà chúng ta sử dụng average khá là tệ khá là thất vọng nha em rồi đây chúng ta có thể thấy tức là 240 thì chúng ta sử dụng average đường đẹp mình được có là 12 hơn 12 nghìn rồi hơn một phút rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi sang map khác map avenue rồi chúng ta sẽ cùng đến với hotspot win bạn nào thì quả thảo vào cái tư nhé nhé tôi sẽ dịch camera lên giữa chút rồi bồi khá là thấp để xem mắt down là bao nhiêu cùng một triệu tư để một triệu rưỡi đam lên dây, ta đã cũng khá là thấp mình không sử dụng cái kit chia kèm nha anh em đều là trên chay 178 cả đam khá là thất vọng mình nhớ là hồi xưa khi mà mình build nhân vật cũng Grocer lên được 1 triệu 3 đam khi mà build với Grooting rồi ta sẽ tên tầm 1 phút 30 giây 140 nha mà 140 tập xuyên dọc là đam màu à, xanh ngọc đấy nha rồi không được năm một phần là do quả tạ nhưng mà một phần nữa là đường đa em nó không được ổn cho lắm nhưng mà sẽ dùng với average 140 vậy nha tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển đến mặt mới à, một Australia 2 triệu 2 đam 2 triệu đam này là do quả chịu lâu hơn mà thôi 1 triệu 6 phải ui quả đấy rất là đau tôi đang là mặt mười nhé rồi ôi đánh này rồi ôi máu này ui rồi ôi biết tên nổi một phút hay không này 414 đam chuyên giáp, điểm chân có đam là 478 478 000 nhé chín trăm mười bốn nghìn rồi uống máu kìa thì KDA sắp lại thì lượng đam thì tăng lên do quái nó trâu hơn rất là nhiều anh em mà để mình chỉ chịu tầm 300 đam thuộc tính nhưng mà đam vật lý thì chịu được gần một nghìn rưỡi và hai ngàn gì đấy thì em tích lại 2130 vật lý Ui, quá là đau em được lượng máu nó uống này ui ôi ui ôi chắc chết vào ở đây là mình đã tăng 20 điểm khi mình kết quả tức là tấn công thành công nhưng lượng máu vừa cũng khá ổn rồi hai triệu hai hai triệu đam nhưng mà lượng KDA thì tầm loanh quanh 0.38 ba chín rất là thấp nên là chỉ sẽ không hiệu quả cho việc mà đi cài PVM hay còn gọi là đi luyện level này nha luyện cấp rồi chúng ta sẽ di chuyển đến map của cung nói chung là em nó sẽ đánh solo được ta sẽ đến lên map Bruning ta sẽ quay trở lại với hotspot water mình sẽ đứng ngoài bảng vào trước Đúng rồi chịu không nổi đau nha mà đã chết rất cao rồi chết dù rằng là mình đang sử dụng ớt ớt là sẽ đánh water cao nhất đây tạm tạm cũng như là đánh water cao nhưng mà chúng ta vẫn sẽ chết bây giờ mình sẽ quay lại với win vì uh, enter của mình đang hiện để ở phía trong này enter win ui chín trăm lần đau quá đau quá đau bao nhiêu ui trời ơi không chịu nổi anh em mình sẽ sử dụng một spot thường nhé đây spot thường này Em ờ, cùng được không? Không thể tù nổi mình sẽ quay trở lại với một bài water là bảy thường chứ không phải hotspot thì là bảy hơn xem nó có thể trụ nổi được không trời ơi mà không thể trụ nổi anh em ạ à. thì chưa kịp làm gì chưa đang lượng đám khá là ổn quay trở lại với giải thường xem rồi sắp hết máu rồi à, đây là 0.6 mình chưa phải là tất cả 462 đường đáp sẽ vẫn giữ ổn định đấy anh em nào là server là dễ à dễ đi đâu phải tạm chết liên tục rồi chúng ta không thể tên nổi với nhân vật Unruser của chúng ta khi mà chúng ta upgrade set max cũng như là Leon max cộng 15 và với lượng máu chúng ta mang theo trên người là tầm 50 bình là không thể tên với một thời gian dài Thì nhanh như một tên mình sẽ phải có ebook này rồi sẽ phải có um, mana siêu của uh, sụt hay còn đặt Witcher ấy, năm sụt đấy chúng ta may có thể hòa may là chúng ta có thể tên được rồi mình sẽ kết thúc video này ở đây hy vọng là anh em có thể cảm nhận được sức mạnh của Google Browser thì riêng sức mạnh của em nó không thể phản bản cãi nhưng mà lượng đam cũng khá là ổn nhưng mà mình khuyên anh em là nên sử dụng routing chứ address này đi lấy khá là cao và lượng đam em nó gây ra trên một hit cũng rất là thấp so với Browning mình đã sử dụng trước kia cho anh em thấy lên tầm 1 triệu ba đam thì anh em có thể tìm lại cái video đó ở trong kênh của mình và anh em muốn mình làm video tiếp theo đối với nhân vật nào thì hãy để lại comment ở phía dưới bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo